à, em đã chính thức à, phát gạo à, đợt một à, cho bà con giờ em đang à, chuẩn bị là phát cho cái à, hẻm 1155 à, khu phố 2 của phường Bình Chiểu thành phố Thủ Đức thì bà con giờ cái hẻm này là vì sự an toàn dịch bệnh cho nên phải cách ly cục bộ lâu ngày lắm rồi giờ em mới phát cho cái hẻm bà con này là phát được một thứ nhất là chân thành à, cảm ơn chị bất kỳ ở Mỹ và à, những à, mạnh thường quân ở trong nhóm đã tài trợ cái, cái số lượng gạo này là một tấn em sẽ phân phân phát cho nhiều điểm phân phát cho nhiều điểm bây giờ thì hôm nay là điểm đầu tiên em phát thì em cũng xin ghi hình lại để cho báo cáo lên cho chị bất Kỳ với lại tất cả anh em và thứ hai hôm nay cũng xin cảm ơn là công ty mạnh vận tải mạnh hùng đã tài trợ cho em chiếc xe này để vận chuyển gạo phát cho bà con bây giờ là em sẽ đi vào phát cho bà con ha rồi, xin à, cảm ơn à, công ty vận tải mạnh hùng nha đã tổ à, tài trợ cho em chiếc xe này để em đi phân phát cho bà con cái gạo bây giờ em sẽ vào tiếp tục chương trình phát, phát được một phát gạo được một cho bà con nha ở đây à, là cái hẻm 1155 khu phố 2 thuộc Bình Chiểu cũng là một cái khu phố mà phải nói là trong sạch không có dịch bệnh à, được à, cấp một cái bản xanh an toàn và tự quản cho cái hẻm này rồi không ngồi góc xa tôi hai mét rồi tự hào là cái hẻm này là hẻm một hẻm à, hẻm sạch nhá một một năm năm hẻm sạch một hẻm à, không có người bị nhiễm bây giờ tự bảo quản tự bảo vệ cái hẻm này cũng lâu ngày rồi bây giờ thì đã để phát gạo phát thực phẩm cho bà con này không có đi ra ngoài được rồi xe rồi xong chưa kêu người ta tới nhận đi chị ơi ủa nó mới vô hả vô vô, làm gì đó. hai người hai người vô lấy hai người vô lấy rồi rồi rồi mình cái không mấy mình vô lấy chứ rồi tao lấy sao quay cho quay trước rồi rồi ừ. <laughs> mình sắp quay thì nó quay lên thích đi rồi. Ui, nó ngay à, tôi gì quanh thằng luôn đi nè. Cái này là gọi. Cứ cứ ờ, một phần gạo kèm theo hai trái thanh long đây như vậy đi ngay đây là hẻm 1155 ờ, khu phố 2 của phường Bình Chiểu thì ờ, chính vì cái khu phố này là không có một ca nhiễm nào hết chính vì vậy mà đã tự quản tự phong tỏa cách ly ở đây luôn thì nội bất xuất mà ngoại bất nhập cho nên bà con ở đây cũng không được đi chơi ra ngoài đi kể cả đi chợ luôn cho nên đợt trước mình có phát rau ở đây rồi thì bây giờ là tiếp tục là phát gạo cho bà con ở đây thì cung cấp thực phẩm cho bà con ở đây thôi hiện ở đây là hiện giờ là mình phát tất cả là à, thứ bao nhiêu phần ra <coughs> hai ba là ở đây là 70 phần mà một phần là một phần là 5 kg gạo và một ít uh, rau củ rau củ quả đó. <laughs> thì ờ, tại hẻm 27 này là rất là nhiều người nhưng mà mình lọc lừa ra những người mà thật sự à, họ khó khăn gia đình khó khăn những công nhân ở trọ à, khó khăn cho nên mình đã ở đây là mình phát 70 phần đó. 70 phần còn lại những uh, lại trong 70 phần trong một tấn gạo của chị Bất Kỳ đưa thì còn lại là mình sẽ phát những cái điểm khác cũng là công nhân khó khăn ở trọ Hãy subscribe đó, bà con đã tiến hành đến nhận giao đây cứ hai người vô lấy một lần đây chứ không ờ, phường tới bắt phạt bây giờ cứ hai người vô lấy một lần đi Đến đây kêu 20 người là đủ 20 người. Ờ đúng 20 người đi. có ai xả lấy xả nghe nè xả nè em có làm gì lấy xả tội nghiệp ghê nói chung ở cái cái cái cái, cái hẻm này cái uh, khu phố này là không có một cái ca dương tính nào hết cho nên á, lại chốt lại ở đây luôn nội bất xuất ngoại bất nhập bảo vệ là an toàn cho cái hẻm này cho nên um, bà con cũng không đi chợ đi ra ngoài đi chợ được luôn cho nên khổ lắm thực phẩm thì à, à, cạn kiệt hết luôn giờ thì cứ ủng hộ cho bà con um, được cái gì được cứ chống cự qua ngày mong cho uh, dịch bệnh nó sẽ qua mau bà con khỏe còn đi làm kiếm tiền nữa khổ lắm thì phần ai nấy nhận nha

coi thứ có, có, có còn ai à, khó khăn nữa không nếu mà còn thì một hai phần gì nữa thì vô lấy trong của em vô mấy ông chị nó không biết ăn tép đâu ăn bánh chưng